à, chặn của Serie B nha anh em thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái giải Serie B giữa Blemo và Moderna diễn ra vào lúc 2 giờ 30 ngày 18 tháng 3 nha anh em. Thì hiện tại trên bảng xếp hạng của Serie B á, à, Palermo đang đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng và có 39 điểm sau 29 vòng đấu. Trong khi đó Moderna cũng đang dí um, bám theo Palermo với vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và có 38 điểm sau 29 vòng đấu thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội nha anh em thì anh em thấy cái thành tích bên phía đội chủ nhà Palermo thì anh em thấy uh, trong 10 trận gần nhất thì Palermo chỉ để thua đúng một trận trước noa thôi nha anh em thì à, còn để thắng ba trận hòa hòa tới um, 6 trận lần nha anh em thì cái phong độ gần đây nhất của thằng uh, cũng đang rất là tốt trên bảng xếp hạng nha còn trong khi đó bên phía Moderna thì anh em thấy Moderna trong 10 trận gần nhất thì Moderna chỉ mới thắng được 4 trận và để thua tới 5 trận và hòa một trận trước Genoa. Thì anh em thấy phong độ của hai thằng cũng đang rất tốt trên bảng xếp hạng nha. Thì mình tiến vào cái phần thành tích chơi trên sân nhà của thằng à, Palermo. Thì anh em thấy Palermo chơi trên sân nhà 4 trận gần nhất thì Palermo đã thắng 2 trận và để hòa 2 trận trên sân nhà của mình. Còn trong khi đó, thành tích chơi trên sân khách của thằng Moderna thì anh em thấy Moderna chơi trên sân khách 5 trận gần nhất thì Moderna đã thua hết 4 trận và chỉ thắng một trận trước um, Benfica thôi nha anh em thì anh em thấy cái phong độ của thằng đội chủ nhà cũng rất là tốt trong cái trận này nè thì à, anh em thấy trong 4 trận gần nhất thì thằng Belemo đã thắng hết ờ, hai trận rồi và để qua hai trận chưa để thua trận nào trên sân nhà của mình còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu cái trận gần nhất cái trận gần nhất là trên đấu trường Serie B thì lượt đi thì 29 tháng 10 2022 thì trận đó là Palermo chơi trên sân khách của ờ, sân sân nhà của thằng ờ, Moderna thắng với cái tỷ số là 2-0 thì anh em thấy trong cái trận đó thằng Bonomo này đang rất là có phong độ là mạnh hơn cái thằng Moderna rất nhiều nha anh em. Thì mình sẽ tiến vào cái phần lịch sử của hai thằng này đấu cho tất cả anh em xem. Trận đó thằng Bonomo ăn với cái tỷ số là 2-0. Thì vào hiệp 1 là đã có 2-0 rồi nha anh em. Đây, hiệp 1 là thằng Bonomo đã ăn với cái tỷ số là 2-0 rồi tỷ số tỷ sót á tỷ lệ kiểm soát bóng thì đội chủ nhà kiểm soát bóng rất là nhiều nhưng mà có không có pha dứt điểm nào nguy hiểm tới cái cung thành của thằng à, Bournemouth hết nha anh em thì góc còn góc thì 8 quả nghiêng về đội chủ nhà thì anh em những cái thằng này đá thì mình khuyên anh em không nên vào cái mã kèo cài góc hay là xỉu góc tại vì nó đã không có thể um, lường trước được anh em bởi vậy mình khó cho cái kèo góc cho tất cả anh em thì cái trận đó anh em thấy đây đội chủ nhà chấp tới à, là thằng Moderna chấp tới kèo là 0.5 lần nha còn cái trận này tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này mình sẽ cho anh em coi cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này sau nha đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này là đội chủ nhà Palermo chấp với mã kèo là 0.25 còn tài xỉu 2.25 thì anh em cũng thấy rồi trong cái lịch sử mà đối đầu gần nhất thì thằng Palermo đã thắng với cái tỷ số là 2-0 nhưng mà cái trận đó thằng đội chủ nhà là Modema chấp với cái mã kèo là 0.5 nhưng mà tại sao bây giờ đội chủ nhà là Palermo lại chấp với mã kèo 0.25 thì anh em thấy nhà cái đang đánh giá cao cái thằng Palermo này thì ờ, đưa qua cái mã kèo Palermo chấp 0.25 thì cái trận này anh em có thể vào cái mã kèo đội chủ nhà chấp 0.25 được nha thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em luôn nha thì đây anh em có thể chọn thằng blue màu chấp 0,25 còn tài xỉu hoặc là hiệp 1 thì anh em chờ có đội hình chính thức và à, mình sẽ cập nhật kèo trong nhóm cho tất cả anh em và cái lúc bóng lăn mình sẽ cập nhật hiệp 1 cho tất cả anh em luôn nha thì tại sao mình chờ có đội hình chính thức mình à, chính thức thì mình sẽ xem xét kỹ lại cái đội hình và mình sẽ cho kèo anh em chuẩn xác hơn còn này là mình chỉ nhận định trước trận đấu cho tất cả anh em nên mình chưa có cho anh em được cái mã kèo tài xỉu thì đó là cái phần nhận định của mình thì mình cho tất cả anh em nằm đội chủ nhà là Berlemo nha